À, xin chào các bạn, trong video này thì Quốc xin à, giới thiệu cho các bạn về cái cách lập từ khóa keyword ASO app uh, Store Optimize uh, và sử dụng cái title Descent Script, Icon App, uh, Screenshot và Video Promotion um, Trong cái bài này thì nó gồm có 8 phần Phần thứ nhất chúng ta sẽ nghiên cứu và tìm hiểu những cái top keyword cho ứng dụng à, Phần này chúng ta sử dụng cái um, keyword tool để chúng ta sẽ ừ, tìm kiếm à, những cái từ khóa chất lượng cho một cái app của mình cho một cái niche đề tài của mình thứ hai đó là chúng ta sử dụng cái uh, à, ừ, keyword planner để mà lọc cái từ khóa uh, cho cái uh, app của mình thứ ba đó là chúng ta sử dụng cái title uh, và viết chọn và viết ra một cái title thứ tư là uh, description, short description um, và thứ năm đó là chúng ta uh, cần phải tìm hiểu làm cách nào để mà uh, viết cái um, full description uh, description cho cái app của mình ha uh, thứ sáu đó là icon app uh, thứ bảy đó là screenshot và thứ tám đó là video promotion ok thì bây giờ mình sẽ À, đi đến cái phần đó là nghiên cứu và tìm kiếm cái top keyword à, cho ứng dụng à, mình sẽ vào trong cái phần um, đây à, trước hết các bạn à, bật cái keyword tool lên bây giờ mình sẽ vào trong phần là Google thì mình sẽ search cái antivirus free à, các bạn search cái, cái keyword antivirus, à, antivirus free thì trong cái phần này nó hiển thị lên một cái uh, list uh, keyword keyword suggestion đó là keyword đề xuất thì trong cái keyword này thì uh, cái tỷ lệ tìm kiếm cao nhất sẽ được uh, top đầu và uh, chúng ta sẽ uh, tracking chúng ta sẽ theo dõi được những cái keyword nào đề xuất để chúng ta sẽ tìm hiểu ha uh, trước hết đó là cái phần uh, keyword chính này thì mình có thể bỏ vào ở đây à, mình sẽ có một cái form này ha đây keyword chính là key 1 key 2 key 3 thì những cái keyword này mình sẽ bỏ vào đây ok ừ, sau những cái keyword chính này thì có những cái keyword đề xuất với cái à, chữ màu đậm này là những cái à, những cái từ đề xuất à, với cái từ cộng với cái từ buộc chỉnh của mình à, đưa ra thì trước hết theo cái, à, cái, cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ chọn một vài cái keyword này mình sẽ copy à, với những cái keyword theo thời gian ví dụ như là năm này năm 2018 thì chúng ta sẽ copy những cái keyword này thì uh, có cái lượng người uh, search rất là nhiều và theo trend còn keyword năm 2017 và 2016 thì uh, bỏ đi ừ, trong phần này ok um, tiếp theo um, những cái nhân cái từ này ha ok uh, ờ, nhận cái từ ví dụ như là antivirus free android thì à, những cái từ này có thể là rất là tốt và nó ngắn và đơn giản thì chúng ta có thể là chọn những từ này để chúng ta đưa vào nghiên cứu uh, antivirus free app rồi tại vì sao mình chọn những cái từ này ha à, thì tất cả những cái từ chung này và những cái từ đề xuất ví dụ như avg hoặc là abk hoặc là avira tất cả những cái um, cái cái cái, um, cái từ đề xuất này là từ thương hiệu của một cái um, ứng dụng đó rồi mình không thể là sử dụng những cái những cái từ riêng của họ ha mình chỉ gọi là những cái từ chung ví dụ như là app android và sử dụng chữ antivirus refresh uh, ờ,